Và với cái sản phẩm này chúng tôi đang giao bán với giá là 125 triệu đồng thôi Chỉ với 125 triệu đồng bằng một chiếc xe SH thôi Bằng một chiếc xe Spark thôi Nhưng mà chúng ta đã sử dụng được một chiếc xe thương hiệu à, nổi tiếng của hãng Toyota Và ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đó là chiếc xe Toyota J GL xịn Sản xuất năm 2000 Và một chiếc xe đa dụng 8 chỗ ngồi chúng ta có thể đi cả gia đình luôn quý vị nhé Đấy, thân vỏ thì còn khá là căng nha quý vị nhá Không có một lỗ nhỏ nào đâu Và à, quý vị và các bạn quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi Thì hãy nhanh tay nhấc máy để gọi điện cho tôi sở hữu chiếc xe này Và quý vị liên lạc theo số điện thoại là 0975 686 232 Để sở hữu chiếc xe này quý vị nhá Chúng ta à, sử dụng chiếc xe này để du xuân đón Tết Nguyên đán năm 2020 rồi chỉ còn có vài tuần nữa thôi là chúng ta đã đón Tết năm 2020 rồi Chúng ta thay vì mua một chiếc SH Hay là thay vì chúng ta mua một chiếc xe Spark Chúng ta mua ngay một chiếc em Tota dây này, thần thánh này quý vị nhá Máy vẫn còn đại chất luôn quý vị nhá Máy cực êm luôn Tí đi vào phần chi tiết thì chúng tôi sẽ giới thiệu kỹ cho quý khách hàng cái sản phẩm này Máy cực êm luôn, đi vẫn còn sướng lắm quý vị ạ Thân vỏ thì còn rất là căng luôn Đấy, Không có mọt mục gì đâu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 nhưng mà chúng ta đã sử dụng được một chiếc xe thần thánh nhá Nồi đồng cối đá phá không hỏng luôn quý vị ạ Đấy Máy còn rất là ngon luôn Thân vỏ khá đẹp Nội ngoại thất cũng còn tương đối đẹp Về chúng ta chỉ đầu tư thêm một chút nữa thôi là cũng có thể uh, sử dụng rất nhiều năm Quý vị nhá Mà lại tiện dụng luôn 8 chỗ ngồi chúng ta đi cả gia đình luôn quý vị nhá Đấy Và bây giờ sẽ là một vòng quanh xe Quay thật kỹ chiếc Toyota JGL xịn sản xuất năm 2000 này để quý vị và các bạn theo dõi Đấy, thân vỏ của nó đây Đấy, chúng ta thấy cũng còn khá là căng không có dấu hiệu gì của sự đắp ma tít nhiều ở đây đâu quý vị nhé và điều đặc biệt với cái sản phẩm này chúng tôi cam kết với quý khách hàng là máy còn rất ngon luôn máy cực êm luôn xe chạy rất là bốc nhá quý vị nhá Đấy, không có rậm giật gì đâu Đấy. và quý vị liên lạc ngay cho tôi để sở hữu chiếc xe này quý vị nhá Đấy, tôi quay cận cảnh để quý vị và các bạn theo dõi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 không có dấu hiệu gì của sự đắp ma tiết nhiều ở đây quý vị nhé và cũng đã được chủ nhân người ta độ cái tem à, của đời cao rồi 2004 rồi đấy kể cả cái đèn sau cũng là lên à, à, đèn của 2004 rồi quý vị nhá nhìn cũng còn tương đối là đẹp với cái tầm giá như vậy mà được một chiếc xe thương hiệu của Toyota mà lại 8 chỗ ngồi nữa thì chúng ta thấy không còn cái sự lựa chọn nào có thể tốt hơn. Và hai nữa là cái ngoại thất cũng như cái nội thất thì cũng còn tương đối là đẹp đấy bốn quả lốp mới đây quý vị nhá đây lốp của nó đây cái khoang lốp đây vẫn còn sáng lắm quý vị không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu nhá đấy, những cái năm 2000 chúng ta chủ yếu mua về à, lắp ráp thôi chứ chưa có cái à, phụ tùng hay là chúng ta có các cái đồ nội địa trên chiếc xe này đâu quý vị nhá đấy khoang lốp đây chúng ta thấy vẫn còn sáng trưng luôn quý vị nhá lốp thì dày bịch luôn và nó đến từ thương hiệu Michelin của Thái Lan một thương hiệu lốp khá nổi tiếng đi rất là êm và bền quý vị nhá đấy cái mặt la răng của nó đây cũng còn khá là đẹp luôn quay cận cảnh cho quý khách hàng xem luôn đấy cái à, vỏ bên ngoài của chiếc xe Toyota dây này Đấy, chúng ta thấy thân vỏ của nó còn rất là căng luôn Không có dấu hiệu gì của sự mọt mục quý vị nhá Đây cái khoang lốp phía sau đây Đấy chúng ta thấy cũng còn xanh lét luôn quý vị nhá Không có dấu hiệu gì của sự mọt mục sắc xi kia Vẫn còn vuông đét luôn Và cái lốp này cũng còn rất là dày luôn Với cái lốp này chúng ta đi phải hai hơn 2 năm nữa với cái việc phải thay lốp và đây là cái mặt la răng của nó đây đến cái cua lốp nha quý vị nha nơi tôi đang chỉ tay này cũng còn zin luôn keo chỉ của cua lốp này, cũng còn zin luôn quý vị nhá đấy, đấy cái đèn sau này đã được lên đèn đời cao rồi nó hơi bị mờ một chút nhưng mà chúng ta mua về chúng ta ra hiệu chúng ta chỉnh trọt một chút thôi là nó sáng ngay rất là đẹp luôn quý vị nhá đấy chúng ta chỉnh trọt đầu tư thêm một chút nữa thôi là nó lại là thành một chiếc xe đẹp thôi đấy mà giá thành chỉ bằng một em xe máy thôi 8 chỗ ngồi chúng ta đi cả gia đình luôn Ông bà, con cái Chúng ta lên tất chiếc xe này đi được luôn Quý vị nhá Đấy Và tiếp theo nữa là đây Cái khoang lốp phía sau đây Đấy Keo cua lốp đây Vẫn còn zin đét luôn quý vị nhá Đây Cái keo của cua lốp đây Đây tôi đang chỉ tay này Vẫn còn zin đét luôn đây cái khoang lốp phía sau bên phụ đây cũng còn xanh lét đây Không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu quý vị nhá Đấy Và còn tương đối là đẹp Với cái tầm giá này là đẹp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 còn khá là mới luôn quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự à, bị à, nứt vỡ hay là à, các cái cửa điều hòa chúng ta thấy vẫn còn nguyên bản luôn zin bản luôn không bị vỡ không bị gãy gì cả nhá các cái phím điều khiển vẫn hoạt động bình thường luôn quý vị nhá đây hàng ghế thứ nhất đây cũng còn càng đét luôn đấy không có dấu hiệu gì của sự rách vá và quý vị nhá đấy à, ra để chú nào đây chúng ta thấy cái keo chỉ đây của cái cánh trước bên phụ đây quý vị Đấy, chúng ta thấy không mất một phân nào nha quý vị nhá Vẫn còn tươi Đây kể cả cái phần phía dưới này đây Nơi tôi hay tiếp xúc với nước đây Rẻ nhưng cũng vẫn phải kỹ quý vị nhá Đấy, các cái chốt cửa này đây Các con ốc này chưa một lần mở quý vị nhá Đấy Vẫn phải thật kỹ cho quý khách hàng luôn Đấy, cái táp bi của nó đây Cũng còn tương đối là Đây, cái keo chỉ của cánh sau bên à, phụ đây quý vị Cũng không mất phân nào đâu Đây, đấy chúng ta thấy Đấy, kể cả phía dưới này đây Không có dấu hiệu gì của sự mọt mục hộp bu lê này cũng rất là zin luôn quý vị nhá Xe Nhật những cái đời đấy thì chúng ta thấy rằng là tôn của nó rất là dày luôn Đi chắc chắn Đấy cái hàng ghế thứ hai đây đấy, Trần của nó đây cũng còn rất trần nỉ nguyên bản nhá Hai dàn điều hòa vẫn hoạt động bình thường quý vị nhá đấy, Hai dàn điều hòa vẫn hoạt động bình thường đấy. Mà giá thì chỉ bằng một em SH thôi Chúng ta việc gì chúng ta phải đi xe máy Đúng không ạ Đấy, ô tô chúng tôi đi cả gia đình sau đó là ngồi trong thì tiện nghi và an toàn quý vị nhé đây cái keo chỉ của cái cánh trước bên lái đây quý vị Đấy, không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu kể cả cái phần gót phía dưới này đây Đấy, nó cũng không bị mất một phân nào cả Đấy Đây hàng ghế thứ hai đây Đấy Đây Cái keo chỉ của cánh sau Bên phụ Ở bên lái đây quý vị Cũng không mất một phân nào đây Chúng ta nhìn thấy chưa Đấy những cái keo này bên ngoài người ta không bao giờ tạo được chỉ có nhà máy người ta mới làm được thôi quý vị nhá đấy rất là kỹ cho quý khách hàng đấy đó, chúng ta thấy là như vậy đây hai bên hông của nó đây đinh tán đinh tiếc vẫn còn zin đét luôn keo chỉ đây đấy không có mất một phân keo sợi chỉ ở đâu quý vị nhá đấy đây keo chỉ của cánh sau đây đấy đây keo chỉ đây của cái cốp sau đây đấy keo chỉ của cốp sau đây vẫn còn tươi như thế dạ, này dạ, cơ mà dạ. đấy, chúng ta thấy là như vậy rất là kỹ cho quý khách hàng rồi giá chỉ có 125 triệu đồng mà lại còn bao cả rút hồ sơ cho quý khách hàng ở xa thôi đấy rất là rẻ rồi quý vị nhá chắc là không thể rẻ hơn này cho một chiếc xe thần thánh cho một chiếc xe cũng còn khá là đẹp đây chúng ta thấy là cái tắp à, lô của nó đây đấy tắp đi cửa kia tắp lô đây bây giờ là đến phần động cơ bây giờ tôi nổ máy yếu đĩa đây cái tablo của nó đây quý vị nhá đây chúng ta thấy cái, cái cần số của nó đây các con số các dãnh số còn quá là rõ ràng luôn quý vị nhá đấy máy đây nổ rồi đây máy đang nổ quý vị nhá Đấy, và cái đồng hồ tua máy của nó nó chỉ nằm trong vòng 800 vòng trên một phút Một mức độ quá là đạt chuẩn luôn quý vị nhé Đấy, cực chuẩn luôn gương kính chỉnh điện đầy đủ hết quý vị nhá xe không có lỗ nhỏ đâu đây đến cái khoang máy máy đang nổ đấy quý vị ạ máy nổ cực êm luôn không dập cháu với ông đây ạ quý vị à, chờ trong giây lát đây không gặp lên đấy rồi không ạ đấy đây và đến phần động cơ máy đang nổ quý vị nhá máy nổ cực êm luôn đấy không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng đâu đây các cái lỗ bấm vẫn còn tròn xe đây đây tròn xe đây quý vị Đấy, tem của nhà sản xuất vẫn còn zin đây keo chỉ của cái cabo đây đấy chúng ta thấy rằng là không mất một phân nào đâu đây các lỗ bấm tròn xoe đây đấy vẫn còn tròn xoe keo chỉ đây đấy không mất một phân nào cả máy đại chất luôn đứng gần còn không nghe tiếng máy nổ luôn quý vị nhá đây đấy keo chỉ của nó đây đấy không mất một phân nào đâu đấy rất là kỹ cho quý khách hàng rồi đây máy khô ráo nhá không có một vết dầu mỡ máy này tôi chưa rửa đâu